rửa mình rửa cái thấy cái dồi thì các bạn thấy được cái dòi trên màn ảnh cái dồi cái mình phải phun nước ra theo cái dạng mà tia nó bắn ra nhỏ để tránh trường hợp mình xịt ở dưới lường nó bị ngay chăng cái tản nhiệt nước nó phải sẽ bị móp cái tản nhiệt nước à, khi móp như vậy sẽ không có hàng mới để mình thay các bạn thấy mình rửa à, xe này khi mình rửa gì là mình đã mình đã có dán keo rồi mình mới rửa lại thêm lần nữa tổng cộng lần này là lần thứ ba rồi một lần trong hãng mình rửa là một lần nữa trước khi đem đi dán keo rồi xong lần này là lần thứ ba rồi Đó. thứ ba mình xịt không bao giờ mình xịt một tia mình xịt ra nhiều tia cho nó phun ra để nó giảm cái áp lực nước Đó thấm gấp được nước cho mình khi đưa ra vậy Đó, mình chăm sóc xe trước khi à, rửa xe xong mình chạy dơ rồi nhưng mà dơ này cũng không có dơ nhiều có nhiều bạn thắc mắc à, xe này đâu có dơ nhiều đâu mà rửa Đó. không có dơ nhiều đâu mà rửa nhưng mà mình muốn chú ý mình muốn để cho các bạn xem lần có hiệu ứng lá sen ở à, trên à, không phải trên ờ, trên dàn nhựa mà là nằm ở trên cái um, ờ, lốc máy cái lốc máy gắt chân nằm những cái sau game nó có hiệu ứng lá sen tại vì mình sử dụng cái nước rửa xe nước rửa xe là Sonac ờ, và à, rửa xe không chạm Ecomica rồi cho nên nó mới nó có, có hiệu ứng đó chứ không phải là Eco Mica thì nó không có hiệu ứng lá sen Sonat thì nó có nó làm cho xe nó bóng thêm và chống bám bụi chống bám bụi chống sình bùn khi lần sau mình chỉ cần xịt nhẹ thôi xịt như vậy thôi xịt như vậy thôi là đã nó đã muốn những cái sình cứng đầu nó đã văng ra rồi những sình cứng đầu văng ra rồi nào mình chạy trên đường cái nào là sình nước nước của quá chất này quá chất nọ nước đủ thứ chứ không phải không phải là không phải là một sình lầy không đâu đó điều kiện khí hậu Việt Nam sau khi đó mình rửa trong hộc luôn cho nước nó chảy ra ngoài cho những cái sình dơ nó bắn nó nằm ở giữ trong cái hộc trong cái ờ, trắng bùn đó chảy ra ngoài từ cái clip này các bạn thấy không rồi sau khi mình chuyển cảnh thì mình thấy bạn thấy mình phun phun quá chắc lên theo bằng keo cái kiểu mình tự chế đó. nếu mình mua mình mua một cái thiết bị mà trên mạng bán bùng bình phun bọt tiết cầm tay đó à, có nhiều cái là một triệu mấy hai triệu mấy à, rồi bình phun bọt tiết là 800 ngàn bình hơi cũng có và mình này mình tự chế à, tự chế bằng giống như là mình xịt sâu các bạn thấy xịt sâu à, nó cũng có bọt tiết nhưng mà nó không được nhiều nó không được nhiều như những à, ở ngoài chợ nhưng mà cái này là cái hóa chất mình tự pha cái hóa chất mình tự pha tự chế tự làm Ờ, Sima Chao là cái ý nghĩa của Sima Chao là làm chứ không phải mà làm mà là làm cho được chứ không phải là làm mà làm tàu lao mới lao là mình lấy tên Sima Chao thôi các bạn phải cái, cái giò nó rất là tiện nó có thể đưa vô trong trong kẹt trong hốc của chiếc xe à, trong phục thuộc đấy mình phủ trong phục trong trắng bùn nó đưa tới cái hóa chắc nó đưa được đưa tới những cái thứ mình chưa đưa tới được tại mình không có biết tháo dàn áo này ra đó. và mình trước chú lưng cũng đã, chú lưng cũng đã pháo rồi mà bị gãy rồi cho nên mình không từ đó giờ là mình không biết tháo chỉ có thợ tháo thôi chứ mình cũng không biết tháo thợ tháo còn gãy đó chứ mình à, mình rửa vậy thôi đó các bạn mình rửa đơn giản thôi rồi sau khi mình rửa rồi đó thì các bạn có thể thấy là mình đợi 5 phút cho quá chất nó ngấm vô những cái vết bẩn cứng đầu đó, bắt đầu mình sẽ xịt xịt xong rồi mình xịt xong rồi không phải là xịt xong không nha mà phải xịt khô nè rồi mình lau khô nữa đó nó nhiều cái công đoạn các bạn thấy các bạn thấy không mình chỉ xịt thôi không không không cần phải xịt mạnh tay hay gì đó xịt bằng cái tia rất là ok luôn cái tia đất là phúng ra đó, phúng tia nhiều tia nó phúng ra nước nó nước nó nhiều chứ không phải là một một tia một bét cái loại này nó có thể chỉnh phun ra và phun qua và chỉnh cái độ một bét chế độ phun ra đó. cái này hay mà cái đầu này nó khoảng trăm ngàn tại mình có cái máy rửa xe à, cho nên là mình à, rửa được còn các bạn ở nhà các bạn sửa rửa bằng cái dồi mà mua ở những cái tiệm à, bán đồ điện gia dụng đó thì những cái gọi đó các bạn cũng phải nhớ là các bạn cũng phải phun như vậy nha à, chỗ nào các bạn cần phun một mét thì các bạn phun ở chỗ nào các bạn không cần phun một mét bạn phun tia ra để mà tránh trường hợp hư hư cái à, mớp cái à, cái tản nhiệt thì nó sẽ làm cái lượng gió nó bị giảm đi lượng gió nó làm đi nó sẽ không làm cho cái máy mà nó mát thì à, mình phải thay thôi nhưng mà của hư thì tại người của mình hư thì tại mình chứ không phải là tại ai hết mình giữ kỹ ok còn các bạn đem đem ra tiệm thì các bạn làm ơn các bạn ngồi đó các bạn chỉ người ta dùng chứ các bạn đừng có để mọi chuyện xảy ra rồi thì các bạn mới la người ta cái đó chuyện đó thì nó không hay các bạn nhớ dặn kỹ người ta hoặc là các bạn ngồi giám sát hoặc các bạn có thể tự mình xịt ha. hoặc là mình mướn mướn máy mình xịt mình rửa mình lên mình tùy theo những cái trường hợp chỗ đó nó trôi không thôi à, các bạn rửa ở nhà các bạn ờ, mua sonat hoặc là sumo đó, tệ nhất là sumo rẻ rẻ nhất là sumo mắc mắc tiền hơn là sonat mắc nữa thì có hãng của mỹ 3m ờ, đủ thứ rồi mi uh, mi mấy gói của Mỹ 3M nhiều hãng Hàn Quốc cũng có các bạn muốn thích hãng nào bạn chơi Ý cũng có nữa bạn, bạn thích bạn nào bạn chơi thì cái không không cần các bạn tôi đâu có giấu giếm tôi đâu có xài gì đâu tôi đâu có giấu giếm hay bất cứ gì đâu tôi ờ, không giấu giếm ai ha.